À, xin chào tất cả anh chị em. À, thị trường à, chúng ta đang bước vào những cái giai đoạn điều chỉnh, đặc biệt là những cái đợt điều chỉnh rất là mạnh trong à, phiên hôm nay. À, để chúng ta hiểu rõ hơn về à, tại sao thị trường điều chỉnh, thì với góc độ nào đó thì chúng ta thấy là trong thời gian gần đây thì à, tuy rằng cái à, tỷ giá vẫn đang có xu hướng giảm mạnh cái cái đồng ờ, ID y đấy y có xu hướng giảm mạnh và khả năng tỷ giá ở trong thời gian tới vẫn uh, bước vào một chu kỳ giảm tuy nhiên để cho chúng ta hiểu rõ rằng là uh, nếu chúng ta quan sát về thị trường á, thì đây nó là cái kịch bản mà chúng ta có thể nhìn ra trong giai đoạn này tức là nếu các bạn nào đã học uh, uh, tham gia cái chương trình xu hướng dòng tiền vào thứ thứ bảy chủ nhật tức là ngày 4 25 à, 24 25 à, vừa qua nếu các bạn có thể comment số 1 ạ. Thì trong chương trình đó khi mà chúng ta phân tích về thị trường á thì chúng ta thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu nó đang ở trạng thái phân phối á Nếu bạn nào có theo dõi hoặc là tham gia cái chương trình ở à, hôm uh, 24 25 á, 24 25 tức là ngày hôm qua. Đặc biệt là ngày hôm qua thì khi mà Dũng chia sẻ thì cái việc mà gì ạ, thị trường nó không có gì ạ, nó không có dòng tiền mà nó tạo ra sự phân phối liên tục tạo ra sự phân phối liên tục và lúc đó thì Dũng có nói rằng là nếu bây giờ chúng ta phân tích một cách khách quan ra xem là thị trường nó đang ở đâu thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn thấy đây là kịch bản đầu tiên khi mà cổ phiếu khi mà nó lên trên cái vùng hỗ trợ tiếp theo này mà nó dao động nó không đủ lớn thì cái việc mà nó điều chỉnh thậm chí là test lại cái đáy này là đương nhiên xảy ra đây chúng ta gọi là test đáy à, lần thứ nhất là tạo đáy đây lần thứ hai test đáy và lý do tại sao thời điểm này có quá nhiều các cổ phiếu mà chúng ta có thể nhìn thấy là các cổ phiếu à, vừa rồi có nhịp hồi rất là cao thế thì à, hôm trước chúng ta xem cái cái um, chỉ số vn index ạ đây là cái chỉ số mà dũng có đưa ra thì dũng có thể thấy là đây là kịch bản dũng đưa ra đó là khả năng test lại cái vùng đáy này rất là cao à, thậm chí là xuyên thủng với một à, chín mươi ạ chỉ chín trăm là rất cao lý do tại lý do tại sao chúng ta lại nhìn ạ đây là phiên giảm rất là lớn khối lượng rất lớn à, nhịp hồi tiếp theo không à, không vượt qua và chúng ta biết rằng là để thị trường mà lên được một chu kỳ tăng đây thì khối lượng ở phiên này nó phải rất là cao cao hơn rất nhiều so với phiên này nên chính vậy thì xác suất để xảy ra là thấp thứ hai thì chúng ta thấy là đây là cái quá trình giảm điểm đây chúng ta giảm điểm cũng khối lượng lớn thế nên nhìn về cái góc độ phân phối thứ nhất này phân phối này phân phối thứ hai này phân phối thứ ba các bạn nhìn này phân phối vâng, phân phối thứ tư này thì cái việc mà một thị trường liên tục phân phối nhiều ngày trong một xuống xuống hồi nhá liên tục phân phối nhiều ngày trong xuống hồi thì thực sự là tỷ lệ rủi ro thì là rất cao các bạn nhá rủi ro rất cao câu chuyện đây là trong trường hợp nhá trong trường hợp nếu ngày mai thị trường hồi Dũng ví dụ này trong trường hợp thị trường hồi nhá thì ở đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp nó hồi đây là hồi nhá chúng ta đang gọi là tích cực đi thì việc hồi ở đây nó cũng là hồi rất là rủi ro hồi để bán chứ không hồi hồi để mua đấy trong trường hợp thì cũng gọi là hồi còn ngược lại thì ạ à, thường thì gì ạ à, nó có hồi xong thì việc có thể test lại 950 hoặc là thậm chí dưới 900 có thể xảy ra trong thời gian tới bởi vì rõ ràng là cái việc mà bán khối lượng tức là ở đây chúng ta thấy là thị trường giảm rất là mạnh nhưng không có không cầu vào đúng không không có cầu vào thiếu cầu nên thực ra mọi người các bạn là test 950 nhưng thực sự là 950 hay là bao nhiêu trong nữa thì cái điều quan trọng là không phải là test các bạn nhá không phải test mà quan trọng là thời điểm nào có cầu tham gia vào thời điểm nào chẳng hạn khi nó về đến gì ạ à, 900 nếu chẳng hạn nó về 900 một khối lượng lớn thì sao ạ à? nó giảm về 900 khối lượng lớn thì sao chúng ta đặt câu hỏi là nếu về đến 900 này khối lượng lớn thì sao thì theo VSA nếu về 900 khối lượng lớn thì nó giảm tiếp nó sẽ giảm tiếp thậm chí là xuyên thủng 900 về 800 thậm chí là về 700 nên ở đây chúng ta thấy là việc nắm giữ cổ phiếu mà chúng ta thậm chí là đang bị lỗ trong đoạn này thì lúc này là chúng ta cân nhắc là gì ạ giảm tỷ trọng nha giảm tỷ trọng bởi vì các bạn biết là khi nó bị gãy này ở trong cái này các bạn gãy như này chúng ta gọi là gì ạ so với những phiên gần đây thì gãy như này nó giống là một cái gì ạ SO W6 tuy rằng là khối lượng nó không quá lớn khối lượng nó không quá lớn nhưng rõ ràng là chúng ta thấy được là ở thời điểm này các cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu gì ạ đặc biệt là các cổ phiếu Dũng có, có chia sẻ thời điểm này Dũng nói rằng Dũng sẽ tuyệt đối không mua cổ phiếu công sản và như bạn thấy là cái việc mà chúng ta phải lọc ra các nhóm ngành chúng ta tuyệt đối không mua vào như hôm nay thì Dũng thấy rằng là Dũng ờ, có nghe một vài bạn đó là bạn nói rằng là bạn mua cổ phiếu trong đó thì mua cổ phiếu một số bất động sản đầu cơ trong thời gian vừa qua khi mua đúng đỉnh luôn và đây chính là cái hồi mà chúng ta cảnh báo cho chúng ta rất là lâu rồi đó là mua cổ phiếu bất động sản trong lần này là rất thường nguy hiểm à, Dũng lại nói lại cho các bạn đó là cách mà tại sao các cổ phiếu bất động sản nó nguy hiểm bởi vì các bạn biết rằng là đây là cái chiến lược của các nhà đầu tư nhà đầu cơ đấy tức là họ bán ra ở đấy rất nhiều rồi ạ à. các bạn nhé họ bán ra họ mua ở đây một lượng lớn và họ bán đây họ kiếm được rất nhiều nghìn tỷ rồi nên khi mà bắt đầu thị trường có tạo gì ạ à? tạo ra vùng đáy này họ kéo lên họ kéo lên mục đích là tạo ra thanh khoản thôi không phải tạo ra lợi nhuận đây nên chính vậy thì kéo lên họ lại bán ra để làm sao cái cổ phiếu tránh chuyện là mất thanh khoản nếu bạn nào học vừa của DVD thì các bạn nhìn thấy rất là đơn giản này các bạn không bảo mua cổ phiếu này phân phối thứ nhất này đây là phân phối thứ nhất tức là cái phiên giảm giá so với hôm trước phân phối thứ hai đây không phải phân phối nhưng bắt đầu chúng ta thấy là khi mà nó vượt đỉnh những cái quá trình vượt đỉnh này khối lượng thấp dần thì nó đó cũng là một dạng thái là thị trường đang rất yếu cổ phiếu rất yếu tức là bạn thấy là những cái việc mà nó kéo lên kéo lên kéo lên khối lượng thấp dần thì đây chính là gì ạ đấy là chính là những tín hiệu yếu và những cái cổ phiếu này sau này có thể bị xuyên thủng qua những cái vùng đáy này rất là cao nên các bạn thấy là nó có lên chăng nữa giả sử nó có hồi chăng nữa thì cái xác suất của nó vẫn là đi xuống ạ à, bạn Nguyễn ờ, Đức thép giảm trước rồi có khả năng hồi phục hay không thế thì câu chuyện ở đây là uh, thực tế uh, khi mà bạn đầu tư thì chúng ta sẽ dựa vào đây trước ạ bạn dựa vào đầu này trước ạ dựa vào thị trường chung trước ạ nếu nó phá vãi ừ, thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai kịch bản để các bạn có đấy nha kịch bản đầu tiên là nó sẽ gì ạ <clears throat> về vùng đáy này đây chúng ta về vùng đáy và nó sẽ test lại vùng đáy lần một lần hai trước khi hồi phục lên cái vùng đỉnh này đấy là đấy đấy là kịch bản mà chúng chúng ta đang hướng đến là kịch bản sau khi test lại cái đáy này đấy, đáy đây là đáy này hay chính ra của đáy này sau đó hồi phục thì đây là kịch bản khả năng xảy ra rất là nhiều nó giống như đợt này giống như đợt này sau hồi phục hồi phục sau có thể nó sẽ tạo ra một cái nhịp giảm tiếp là nhịp giảm lần thứ ba giảm xong hồi phục giảm lần thứ ba gãy kênh trước khi bước vào chen lớn thì đây là kịch bản có khả năng xảy ra thị trường tức là hồi phục giảm suốt xong hồi phục xong gãy lần nữa trước khi tạo ra thế thì câu chuyện đây là khi mà chúng ta đầu tư ở đây thì điều đầu tiên đó, các bạn phải nhớ rằng là thị trường chung là quan trọng nhất khi mà Dũng nói rằng là nếu mà cổ phiếu nó lên tức là cổ phiếu tăng mạnh phải kèm gì ạ à? anh chị em có thể comment ạ à? cổ phiếu tăng mạnh nó phải kèm gì ạ kèm cái gì thì à, chúng ta mới đầu tư ạ tránh trường trường là chúng ta khi mà chúng ta bị lỗ chúng ta không dám tham gia vào nữa trong lúc thị trường nó lên nó lên chúng ta toàn mua ở đỉnh bao giờ điều kiện quyên quyết để chúng ta đầu tư đó là sự đồng thuận của vn index và cổ phiếu thì lúc đó bạn mua mới ok được sự đồng thuận là yếu tố quan trọng nên khi các bạn hỏi rằng là có mua cổ phiếu thép hay là cổ phiếu nào không thì bây giờ chúng ta thấy là thị trường chung đang giảm và thử xem là thép thì nó làm sao ạ à? thế ở đây chúng ta nhìn này hôm qua Dũng có chia sẻ một số bạn để các bạn thấy là khi bạn mua cổ phiếu xong thì nó có 6 tiêu chí để bạn bán ra thật nhanh tiêu chí đầu tiên là gì ạ à? bạn mua ở cái điểm vấn điểm vấn đỉnh tiêu chí đầu tiên là gì ạ nếu nó vượt đỉnh mà khối lượng không có thì về phải làm gì ạ cổ phiếu về tuy rằng chưa có lãi bạn phải làm gì ạ đầu tiên các bạn nhớ này này khi các bạn mua đầu tiên tại vì tránh tình trạng là các bạn uh, mua xong các bạn không bán ra hoặc là bị lỗi à, nên ở đây chúng ta cần lưu ý ạ thế thì ở đầu tiên là các bạn nhớ nhỉ là mua xong này mua xong nhá mà khối lượng nó không đạt thì về nhanh chóng bán ra comment vào mua xong mà khối lượng nó không đạt những cổ phiếu nào mua xong mà nó hồi khối lượng không đạt thì các bạn gì ạ nhanh chóng bán ra hồi khối lượng không đạt hay là hồi bị đây các bạn mua xong này nó bị phân phối luôn thì các bạn nhanh chóng bán ra đấy các bạn nhớ là điều vậy cái thứ hai là các bạn nhìn thấy điều kiện thứ hai các bạn có thể học được nhanh chóng để các bạn có thể bán ra đó là nó bị giảm hỏi bao nhiêu ạ? Nếu cổ phiếu mua xong thì giảm khỏi SMA 20. Gãy SMA 20, nhớ này, gãy SMA 20 liên tục 3 phiên gãy S mà giảm liên tục, gãy S mà 20 thì phải bán nhanh. nha gãy S mà 20 phải bán nhanh. Hoặc là ba phiên các bạn thấy là giảm liên tục với khối lượng lớn thì cũng phải bán nhanh. Nha. Hoặc là sau khi bạn mua, sau khi bạn mua mua xong nhé giả sử chúng ta mua xong ở đây mà số lượng phiên giảm lớn hơn phía số lượng nhỉ số lượng giảm lớn hơn số lượng tăng thì cần phải bán ngay thế thì ở đây chúng ta chúng ta cần phải nắm rõ ở đây các bạn hiểu rõ rằng là này đây là cái phần rất là quý và quan trọng bởi vì nếu không hiểu điều này mua xong không bán ra không biết tại sao để bán ra thì các bạn thấy là các bạn sai ngay từ đầu tại vì tránh tình trạng là khi các bạn mua bạn nhớ cho Dũng ạ các bạn có comment ạ các bạn comment cái một số tiêu chí mà Dũng chia sẻ nào thế thì mua xong rồi ạ mua xong khối lượng không đạt thì sao chúng ta đây là chúng ta nhớ này các bạn phải học những kiến thức nền tảng này á tại vì nếu các bạn không có kiến thức nền tảng này các bạn mua xong thì toàn mua đỉnh mua xong là gì ạ khối lượng không đạt bán điều kiện một đồng một nhé đúng nhắc lại các bạn nhé điều kiện thứ hai là mua xong có 3 phiên giảm liên tục khối lượng lớn bán điều kiện thứ ba mua bị gãy SMA tức mua xong bị gãy SMA 20 khối lượng lớn bán thứ tư là mua xong đang có lãi hòa vốn đang có lãi mà cổ phiếu về nó hòa vốn cũng bán tiếp tục thứ năm là gì ạ mua xong mà những cái phiên giảm điểm nhiều hơn phiên tăng điểm cũng bán hiểu chưa nếu anh em hiểu rõ thì comment hiểu ạ à? đây là cái bí mật mà các bạn nếu các bạn không học điều này thì thực sự là gì ạ rất khó để thành công đây là những cái cái mà Dũng hôm trước Dũng có chia sẻ cho cái trong cái lớp uh, xuống dòng tiền đây là hôm nay gửi cho các bạn để các bạn nắm rõ được nên khi các bạn nhìn thấy là các bạn biết là cổ phiếu có hỏng hay không tiếp theo là chúng ta sẽ nói về phân phối á tại vì các bạn học về phân phối trước để lần sau sẽ không bị mắc nữa tại vì bây giờ các bạn hiểu rõ này bây giờ chúng ta là phân phối có ba dạng một là phân phối gì ạ à? phiên giảm phiên đầu tiên là giảm khối lượng lớn cao hơn phiên trước gọi là phân phối thứ hai là phân phối dừng là khối lượng lớn giá không tăng thì gọi là phân phối dừng dạng phân phối thứ ba là dạng phân phối là đầu phiên tăng cuối phiên giảm thì đó gọi là phân phối nếu thị trường mà tăng nếu thị trường tăng các bạn nhớ nhá nếu thị trường mà tăng một nhịp hồi mà nó xuất hiện 3 đến 5 phiên phân phối là phải bán thế thì bây giờ chúng ta nhìn này chúng ta nhìn vào một vài các cổ phiếu xem là nó đã phát triển phân phối chưa chúng ta nhìn là CDO nhá đây chúng ta lại quay trở lại à, lấy cổ phiếu khác đi ạ các bạn cho bất cứ cổ phiếu nào khác đi ạ nếu chúng ta nhìn với MB đi ạ nếu bây giờ MB chẳng hạn đây là một phiên phân phối bạn nhìn đúng không ạ phiên giảm so với hôm trước phiên này là phiên phân phối thứ hai những cái quan trọng là gì ạ nhưng tuy nhiên chúng ta chưa biết rằng là phân phối thứ hai những cái ở đây chúng ta sẽ là phân phối thứ ba đấy ạ so với hôm trước này phân phối thứ tư là phải bán ba và tư thứ ba là bán rồi thứ tư bán nhưng giả sử bạn mua cổ phiếu này thì cái điều kiện đầu tiên giả sử bạn mua cổ phiếu này thì bạn thấy là cái cổ phiếu này nó vượt qua đỉnh nhưng khối lượng nó thấp đấy khối thấp nó không có sự xác nhận đủ cao thì nó gì ạ à? nó hỏng thì bạn mua xong nhá mua xong nhá giả sử mua xong nếu bạn không đếm được phân phối thì bạn đếm xem là mua xong xem số phiên giảm nó nhiều hơn số phiên tăng phải bán giả sử mua phiên giảm này mua xong này một phiên giảm hai phiên giảm ba phiên giảm được chưa là phải bán ba phiên giảm khối lượng lớn là phải bán ngay hoặc là các bạn nếu cho bạn chưa bán thì bạn thấy nó bị gãy gì ạ à? SMA 20 cứ gãy SMA 20 bán thì chúng ta đã hiểu rõ chưa ạ gãy SMA 20 bán nên nếu các bạn hiểu rõ cái này thì bạn đầu tư nó rất là nhàn và không phải nắm giữ cổ phiếu thay vì cắt lót không cần lo lót chúng ta bán được à, chúng ta dã gì FPT đi đấy FPT này phiên này là phiên phân phối bạn nhớ nhá kéo lên thất bại phân phối thứ hai kéo lên thất bại phân phối thứ ba thứ ba mà phiên này nó kéo lên kéo lên thứ ba rồi nếu mà phiên phân phối thứ ba liên tục ở đây rồi thì làm gì ạ nó kéo lên mà nó không vượt qua đỉnh rồi rõ ràng thì những cái mục dạng như này chúng ta gì ạ hãy ờ, cảnh giác về nó thậm chí là hôm nay đây tuy rằng nó không bị gãy cái gì ạ à? không bị gãy cái đường SMA 20 khối lượng lớn nhưng rõ ràng là kéo lên thất bại kéo lên thất bại đấy học đơn giản thôi kéo lên thất bại những cái lần kéo lên đỉnh thất bại thì hãy tránh xa nó hiểu rõ chưa ạ hiểu rõ chưa nếu anh chị em hiểu rõ định com nghe em hiểu rõ cái việc này là khối lượng lớn nhá giảm nhá sau đó kéo lên vượt qua đỉnh này thất bại khối lượng lớn sai đây cũng là một cái quá trình kéo lên thất bại nếu nó ba bốn lần như vậy thì làm sao nó lên được nên chúng ta gặp trường hợp này là chúng ta cần phải phải nắm rõ được đấy thế thì câu chuyện ở đây là chúng ta nhìn thấy nhá giả sử như là cổ phiếu tất cả cổ phiếu bất động sản nó đều ở trạng thái hết này thất bại này phân phối thứ nhất này đây có thể gọi đây chúng ta gọi là phân phối thứ nhất thì giảm điểm so với hôm trước đây là phiên phân phối thứ hai có đúng không ạ tức là giảm điểm sau trước phân phối thứ mấy ạ à? đây là phân phối gì ạ à? thứ hai này đây là phân phối thứ ba vậy nếu cổ phiếu mà ba liên phân phối trên đỉnh này làm gì ạ à? phải thoát ra ngay chứ tại sao lại mua bán ở đây làm gì ạ ba phiên phân phối liên tục ở đây gì ạ mà tại sao không thoát ra lại mua vào làm gì ạ đấy thế thì chúng ta hiểu rõ ở ờ, cái cổ phiếu như thế này ờ, thế thì ờ, đấy là những cái mà các bạn hiểu rõ khi mà các bạn mua nhớ cái điều này đấy còn dạng thứ hai các bạn nhớ nhá dạng thứ hai là khi mà cổ phiếu nó hồi nó không có khối lượng nhá hồi xem cổ phiếu này bây giờ học xem là cổ phiếu này đây là phiên phân phối này phân phối thứ nhất này một phân phối thứ nhất là giảm điểm so phiên hôm trước phân phối thứ hai là đầu phiên tăng cuối phiên giảm phân phối thứ ba đầu phiên tăng cuối phiên giảm ba phiên phân phối phiên này là phiên thứ tư rồi phiên này phiên năm rồi mà nó gãy được SMA 50 đến vùng này là gãy SMA 20 thì làm gì ạ giữ hay bán ạ đấy giữ hay bán tức là khi mà phân phối liên tục như này thì rõ ràng là gì chúng ta gì ạ sử dụng RSI phân kỳ cũng được nhưng bạn sẽ không biết sức mạnh thực tự của nó dựa trên phân phối nha bạn không biết sức mạnh thực sự của nó trong quá trình phân phối RD cũng tốt nhưng cái quan trọng là bạn đang thấy là người ta đang bán ra đây bán ra mà nó hồi nó không có khối lượng như này mà chúng ta vẫn giữ và thứ hai chúng ta thấy cổ phiếu này nó đang chu kỳ giảm đó là trong chu kỳ giảm nha chu kỳ giảm thường nó sẽ kết thúc chu kỳ giảm bằng nó về khoảng rất sâu đây là sự thường trước kết thúc chu kỳ bằng cái đợt giảm rất sâu trước khi nó tích lũy nha giữ đây hai bán ạ như này là rưỡi bán cổ phiếu phân phối liên tục như này là gọi là rưỡi bán đấy đọc học rồi phân phối 1 phân phối 2 phân phối 3 hôm nay phân phối thứ tư này thứ năm này những phiên giảm nếu bạn mua ở đâu đó những phiên giảm lớn hơn những phiên tăng thì chúng ta nên cân cân nhắc để biết rằng là thế thì bây giờ câu chuyện đây là nếu khi bạn theo dõi kênh của DVD á thì bạn phải nhớ rằng này đầu đầu tiên ấy, các bạn à, tại vì bây giờ nói cho bạn từng cổ phiếu thì nó rất là là đấy, đầu tiên là Dũng thấy rằng là cổ thị trường này khi nó gãy nhá các bạn nhá nó gãy như này nó hồi phục nhá gãy này nó hồi phục để tạo ra khối lượng lớn theo bạn cao thấp bạn nếu nhá bây chúng ta bây giờ bản thân chúng ta các bạn học ở của DVD rồi phía trên là vùng cản rất lớn này và phía dưới này độ cản gãy SMA 50 SMA 50 nhé vậy nếu nó hồi phục nó tăng mạnh nhé chúng ta gọi là nếu nó tăng mạnh thì xác suất cao các bạn nếu nó tăng mạnh nhé tăng mạnh xác suất cao ra chỉ quay trở lại là nếu mà tăng mạnh phía trên này tăng mạnh khối lượng lớn thì xác suất cao hay thấp chúng ta lấy một cái tỷ lệ đi ạ nếu mà tăng mạnh khối lượng lớn vậy để làm sao biết là cao hay thấp này các bạn nhìn đấy này lấy một vài cổ phiếu vốn hóa lớn là thấp luôn này đây giả sử như là cổ phiếu VHM nó đang ờ, lao dốc như này thì nó hồi như này nó giảm sâu như này nó hồi cực kỳ thấp không thể tạo khối lượng lớn được chúng ta có việc công Vietcombank nhỉ công banh thì rõ ràng khối lượng lớn như này nó không thể tạo ra khối lượng lớn được MBB nó đang bị giảm mạnh như này thì nó không thể tạo ra khối lượng lớn để tăng được chúng ta thấy Techcombank nó đang giảm mạnh như này gãy các kênh này nó hồi nó còn tạo ra khối lượng lớn rồi nó còn đi xa được nếu nó đi xa cũng đi xa được chúng ta thấy là BIDB cũng tương tự như vậy nó không thể đi xa được nên nếu khi mà chúng ta tổng kết ra như vậy thì nếu trong trường hợp nó hồi nha nó hồi nó không thể đi xa được nó gãy nhưng nó hồi nó không đi xa được bởi vì các cổ phiếu chưa có sự tích lũy chưa có sự tích lũy ổn định vậy ở đây chúng ta thấy là vậy thế bây giờ chúng ta nhìn này bây giờ đi lên trung bình à, của nó là bao nhiêu trung bình của via của gì ạ trung bình của nó là bao nhiêu ạ ở đây là 6 600 688 triệu được cổ phiếu đúng không thế bây giờ hiện tại nó đang ở như thế này nó đang rất là thấp như này thì làm gì có tiền vào còn nếu mà trong trường nó tăng thì nó phải lên đến nhiều 800 triệu cổ phiếu thậm chí là lên một nghìn à, một tỷ cổ phiếu nó phải lên đến một tỷ cổ phiếu thì nó mới lên được còn bây giờ nó đang thấp như này tiền ở đâu ra không có tiền không có tiền thì bạn sẽ thấy là bạn sẽ gặp rủi ro rất là cao nên này tránh xa tránh xa những cổ phiếu mà khi mà nó thị trường chung nó đang rất là xấu và thứ hai là các bạn nhé trong trường hợp nhá nó tránh tình trạng là nó có hồi nhá nó có hồi khối lượng thấp thì nó sẽ giảm tiếp ạ nó hồi khối lượng thấp nó giảm tiếp đấy thì các bạn biết là tất cả những cái này chúng đã vẽ trước rồi vẽ cho bạn trước rồi thì về khi nó vẽ ra trước rồi thì ạ à, tiếp thì lúc này chúng ta giữ tiền là lúc này là ok đúng không giữ tiền là ok đúng không ạ đấy thế thì ờ, ở đây không biết là các bạn đấy là khi các bạn ờ, học với Dũng và các bạn nghe Dũng thì các bạn thấy là từ trước nay Dũng có bảo các bạn là đầu tư vệ sinh không ạ à, có ai như thế là Dũng có khuyến nghị các bạn đầu tư vệ sinh hay là zin trong đầu tư vệ sinh không ạ có ai không ạ có ai thấy không ạ tức là để chúng ta biết là khi đầu tư phái sinh các bạn đang ở một cái nền tảng khác hoặc lại bảo các bạn margin nữa thì cái việc này là gì ạ nó sẽ không bao xảy ra khi mà Dũng biết nền tảng các bạn nó như vậy đúng không nên ở đây chúng ta thấy là việc chúng ta đang ở một cái vị thế nó không rõ ràng tức là cái vị thế nó đang lao dốc thì không ai có thể khuyến nghị các bạn khi các bạn không có cái vị thế tốt nhất được khi bạn mua đầu tư phái sinh thì các bạn nếu bạn không hiểu thì các bạn sẽ bị mất rất là nhanh nên có một bạn nào đó bạn nói dũng là à, dũng khuyến nghị đầu tư phái sinh nên bị mất hết nên dũng thấy điều này là điều không có thể xảy ra khi mà dũng biết rằng là cái bạn bạn bạn đầu tư như vậy thì bạn sẽ nó sẽ ảnh hưởng uh, rất nhiều thì hôm qua hôm kia có một bạn bảo là uh, dũng tức là bạn ở bên ngoài thôi uh, bạn ấy được dũng khuyến nghị đầu tư vệ sinh thế thì câu chuyện đây là gì ạ cái việc mà đầu tư phái sinh là một cái việc mà rất là là, là nguy hiểm hay là việc đầu tư trong chu kỳ xuống là rất nguy hiểm và biết nguy hiểm như vậy mà bảo các bạn mua vào thì không bao giờ đúng, dũng khuyến nghị các bạn mua vào đặc biệt là trong đoạn này nên ở DVD thì lúc nào cũng giúp cho các bạn đầu tiên là an toàn vốn trước đã bằng phương pháp nào để an toàn vốn nữa kể thị trường đang lao dốc như vậy nhưng bạn thiếu thì kỹ năng trong đầu tư bạn có thể vẫn bị gì ạ đầu tư phái sinh cho nữa bạn vẫn có thể bị mất tiền nên ở đây các bạn này khi các bạn làm gì đó các bạn phải học ạ à? học thật kỹ bạn phải hiểu đấy hiểu ạ thế bây giờ câu hỏi là khó lắm cái gì ạ bạn ở ờ, cậu út cậu bạn cho một cái là câu chuyện là nếu bạn thấy khó khó ở đâu đấy phải viết cho chúng ta biết rằng là khó ở đâu thế thì nếu chúng ta đếm là phân phối như vậy chúng ta không mua vào hoặc là thị trường giảm giảm là những đáy sau này đang thấp hơn đây đây trước thì chúng ta không mua vào đúng không không mua vào và chúng ta biết rằng là nếu nó có hồi thì nó cũng không lên được hồi với khối lượng thấp thì nó giảm tiếp nhé ngày mai thị trường hồi khối lượng thấp thì nó lại giảm tiếp đây là những cái lần hồi này khối lượng thấp thì nó giảm tiếp nó lại giảm tiếp mà giảm tiếp thì bạn làm gì ạ giảm tiếp thì nếu hồi khối lượng thấp thì bạn phải bán ra chứ là bạn bạn ấy mua vào gì mà nãy cũng có chia sẻ là gì ạ khi bạn mua cổ phiếu mà khối lượng thấp thì bạn phải bán ra tức là nếu bạn mua nhá khối lượng thấp thì về bạn bán ra còn bạn mà đang nắm giữ cổ phiếu mà khối lượng thấp thì bạn làm gì ạ à? bạn lại bán ra còn người ta mua ở đây thì người ta thấy khối lượng thấp tức là người ta mua trước trước sau khi tổng kết phiên khối lượng thấp thì họ về phải làm gì ạ à? họ bán ra ngay sau khi t mới ạ à? t hai rưỡi còn trong trường hợp bạn thấy khối lượng thấp này cuối phiên thì bạn bán ra không biết là bạn hiểu rõ được chưa tức là ở đây có hai kịch bản dần ví dụ nhá Dũng là đang giữ cổ phiếu HPG thì cuối phiên Dũng thấy khối lượng thấp Dũng bán ra đúng không bán ra hoặc là gì ạ hôm nay Dũng mua cổ phiếu HPG nhưng sau đó thì cuối phiên Dũng thấy khối lượng thấp thì về T4 T3 Dũng sẽ bán luôn đấy là cái cách thức mà để các bạn biết rằng là ờ, một là mình đang nắm giữ cổ phiếu hai là gì ạ mình có cổ phiếu thì mình cũng phải bán ra thế thì ờ, phân phối là gì ạ phân phối là giảm với khối lượng lớn so với hôm trước đây là một phiên phân phối này đây là một giảm này đầu phiên tăng cuối phiên giảm đây là một số phân phối giảm so với phiên trước khối lượng lớn hơn phân phối giảm so với phiên đây là một dạng phân phối này đấy giảm so với phiên trước ba phiên phối bốn phiên phân phối mà khi thị trường mà nó gì ạ nó có những phiên phân phối đây thì không phải phân phối tại vì so phiên trước thì nó chưa giảm nhưng khi mà thị trường có một này có hai có ba có bốn thì những cái đợt này mà nó gì à chúng ta thấy là nó sẽ có những rủi ro nhất định và bây giờ nó giảm mà không có khối lượng giảm không có lượng gọi là thiếu cầu các bạn nhá giảm không có khối lượng thiếu cầu kịch bản ở đây nhá chúng sẽ nói cho các bạn kịch bản ở đây để các bạn có thể hiểu rõ ờ, hơn này khi mà thị trường vào tạo đáy bao giờ phải cần điều kiện là khối lượng lớn cần điều kiện quyên quyết là khối lượng lớn nên nó về đến đâu chúng ta không biết đâu ở đáy đâu về đến đâu cũng không biết ở đáy chỉ khi mà thị trường nó gì ạ có khối lượng lớn ở đáy thì có khả năng tạo đáy thôi đấy nó có khối lượng xong thì một vài trường hợp nó còn test lại chẳng hạn đây là có một vài trường hợp khối lượng đây nó lên này sao nó còn test lại rồi nên ở đây chúng ta cũng thấy hiểu đơn giản là khi nó giảm về đến vùng dưới này nó có thể test lại đấy rất nhiều lần trước khi nó đi xa hơn nên việc ở đây chúng ta gì ạ nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu thì hiện tại là chúng ta trong quý vực thị trường đang đi xuống cả kênh cả xuống chung dài hạn ngắn hạn đang đi xuống thì tốt hơn hết là chúng ta nên đứng ngoài đấy bây giờ để khuyên cho bạn là nên bán cổ phiếu ra hay không bán cổ phiếu thì thực sự là gì ạ à? nó giống như là hôm trước dũng có có nói một cái bạn ở đây là của cái bạn một bạn bạn này là bạn học viên cơ bạn mới tham gia chương trình của dũng thì khi mà lúc mà dũng nói cái cổ phiếu này là cổ phiếu kinh kinh đô à, kinh bắc thời điểm này Dũng bảo là bây giờ thị trường đang đi xuống này thì bán đi đấy chẳng thế bạn không bán bạn không bán thì hôm sau nó hồi như này thì bạn biết làm gì ạ à? hôm sau bạn hồi như này thì thay vì bạn không bán bạn lại mua thêm ở đây bạn mua thêm rất nhiều này đấy thì câu chuyện đây là nó là đang kênh đi xuống rồi mà bán xong thì nó hồi thì tiếc và lại mua thêm và đấy là cái lý do và sau đó thì bạn đã mất một khoản rất lớn ở đây và như bạn bán đâu đây kìa bạn bán đâu đây kìa thế thì câu chuyện đây là nó đang đi xuống như này thì có thể nó hồi đương nhiên nó có thể có một xà vài cổ phiếu nó hồi hoặc là nó hồi đôi chút này nhưng thực tế kênh này là kênh đi xuống còn bây giờ chúng ta hỏi là cổ phiếu này đang phân phối hay là tích lũy đây là phân phối này nhìn này phiên giảm đầu tiên nó tại chạy nước rút trong một ngắn phân phối thứ nhất phân phối thứ hai phân phối dừng phân phối thứ ba đây còn phân phối ạ phân phối thứ ba đây là phiên lớn hôm trước ở phân phối thứ ba phân phối thứ tư xem nào có phải phân phối thứ tư không ạ không nhưng đã có phiên phối thứ ba rồi thì thị trường rất là xấu rồi và cái việc mà nếu bạn nào học về thì ạ trong VSA thì những cái quá trình giảm liên tục này chúng ta gọi là P gì ạ à, P LPS tức là những cái đỉnh sau thấp hơn như này thì nó là cổ phiếu sẽ giảm nên cái việc mà những cái đỉnh sau thấp hơn như này mà nó lại hồi như này thì yếu như này thì nó giảm nó liên tục là đương nhiên ở đây chúng ta nhớ này này khi mà chúng ta giả sử nhá các bạn nhớ nhá cái việc mà cái quá trình này nếu mà rút bỏ này mà nó khối lượng lớn ở đây giả sử đây là chúng ta điều kiện là khối lượng lớn nhá chẳng hạn như đấy khối lượng rất lớn nó giống như điều kiện khối lượng lớn hoặc là nếu mà hồi phục khối lượng lớn thì nó sẽ gì ạ à, thành công nhưng nếu chúng ta phân tích mà nó khối lượng nó không lớn dựa vào các cổ phiếu chúng ta dựa vào các cổ phiếu mà nó khối lượng không lớn được thì chúng ta sẽ phải gì ạ phải bán ra thế thì ở đây nó sẽ có một cái bạn này bạn bạn này bạn chắc uh, uh, không hiểu về VSA đây chúng ta sẽ đây đây là bạn một bạn này đây là chúng ta nhìn này đây bạn này là phân tích phân khối khó lắm thế thì câu hỏi đầu tiên là các bạn nhá giai đoạn đầu khi mà cổ phiếu đạt đỉnh nó là phân phối hay là tích lũy giai đoạn đầu của quá trình này là nó bao giờ tất cả khi nó lên đây là nhớ này trong tất cả các mẫu hình cổ phiếu đây chúng ta cũng xem luôn để cho chúng ta nắm rõ được không là chúng ta sẽ không hiểu về phần này tức là ở đây chúng ta thấy là bất cứ cổ phiếu nào khi ở giai đoạn đầu của nó nha các bạn sẽ chúng sẽ lấy cho bạn một mẫu hình để các bạn hiểu rõ không chúng ta sẽ à, không hiểu rõ thì chúng ta sẽ à, đây là một tại vì bây chúng ta nghe livestream thì chúng ta chỉ biết một phần thôi ạ nhưng bây giờ để cho các bạn hiểu rõ tức là khi các bạn nhớ này, này khi một khối cổ phiếu đi lên thì giai đoạn đầu là gì ạ giai đoạn đầu là gì ạ giai đoạn đầu là gì ạ giai đoạn đầu là gì ạ tức là giai đoạn đầu nó là tích lũy là phân phối nhưng nếu giai đoạn sau nó tái tích lũy nó tái tích lũy được thì mới lên thì ở đây chúng ta cũng hiểu đơn giản là giai đoạn đầu của thị trường là phân phối nhưng nếu đoạn sau là tái tích lũy Dũng có nói rằng cho các bạn ở cái vùng này là nếu thị trường nó tái tích lũy đúng không thì chúng ta mua còn nếu thị trường ở đây nó tái tích lũy sau nó xác nhận thì chúng ta mua vậy nó tái tích lũy không nó không tái tích lũy thì chúng ta không mua đấy là cái mà chúng ta hiểu rõ tức là bất cứ cổ phiếu nào khi nó lên đến một đoạn nào đó nó đều có phân phối bởi vì sẽ có những nhà đầu tư bán ra nhưng tuy nhiên trong giai đó nó có tái tích lũy không để chúng ta hiểu rõ là bản chất của cổ phiếu bao giờ nó lên là nó phân phối còn trong trường hợp nó tái tích lũy được thì nó sẽ lên còn nó không tái tích lũy được tức là tức là sau khi phân phối xong thì nó sẽ có một lượng từ tiền lớn thu gom lại thì lúc đấy chúng ta mới mua được thế để các bạn đấy đấy là các bạn có thể hiểu là những cái mô hình nó lặp đi lặp lại như vậy thì bây giờ nó đang đi lên như này mà nó gãy như này thì gọi là tài tích lũy nếu mà nó gãy tiếp tức là ở đây nhé nếu hôm qua chúng có nói là nếu trong trường hợp khối lượng lớn rất là lớn mà khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy là tất cả những cổ phiếu nó đang phân phối còn tây thì nó tây nó mua mạnh thì kệ nó đấy quan trọng là chúng ta kiếm được tiền hay không kiếm được tiền thôi nó đang phân phối thì số lượng người ta bán ra hơn thì kệ nào đấy chúng ta hiểu là tây nó mua mạnh nhưng vấn đề là anh chị em nhớ là gì ạ đấy thế thì uh, rõ ràng là đấy thì uh, các khóa học thì uh, bạn thích thì bạn uh, bạn thấy uh, có học bình thường bây hỏi câu hỏi là <laughs> khi mà bạn đầu tư á, thì việc mà gì ạ bạn không có kiến thức thì bạn mất nhiều hơn hay bạn được nhiều hơn nếu bạn làm theo tất cả những cái gì Dũng chia sẻ thì từ đầu năm đến bây giờ thì bạn được nhiều tiền nên, hay là mất nhiều hơn nên cái, cái chương, chương trình này à, thì đây là có những chương trình miễn phí để chúng ta học chúng ta biết được nó như thế nào còn sau khi chúng ta học xong rồi thì chúng ta đấy tùy thuộc vào gì ạ à, các bạn hiểu rõ được các bạn cần phải làm gì nếu bạn tham gia những chương trình của DVD và ở đây những kiến thức ở đây cũng là rất nhiều kiến thức nền tảng mà có thể giúp cho bạn có thể nhận ra được các bạn nên làm gì tại vì khi mà chúng ta đầu tư đầu tư mà cứ mua trung bình giá xuống trong một kênh đi xuống như này thì không biết là bao giờ chúng ta mới lấy lại được lợi nhuận đúng không bao giờ mới lấy lại tiền trong khi đó thì ạ thời điểm này Dũng đã bán ra rồi ạ thế bây giờ câu hỏi nhé nếu bạn học mà bạn làm theo đúng bạn học và áp dụng theo đúng cái của DVD của Dũng này thì đến bây giờ thì cái chi phí chi phí nhá chi phí bạn bỏ ra so với gì ạ à? cái gì bạn mất nó hết bao nhiêu ạ à? nên thực tế là gì ạ à? bạn không học bạn chả làm gì cả và cuối cùng bạn lại tiếp tục đô tiền của gia đình mình thôi ạ còn trong trường hợp bạn học thì bạn có thể học từ bản thân mình nhà bạn có thể tự học bản thân mình mà bạn tự học ai nữa ạ bạn tự học từ đâu ạ à? bạn tự học bản thân mình bạn tự học từ sách vở bạn có thể học từ sách vở mà tiếp tục bạn học từ đâu nữa bạn tự học từ những người bạn bạn có thể học từ những người bạn hoặc là bạn có thể học những người thầy khác nếu bạn thấy phù hợp nhưng tuy nhiên thì dù bạn có học dũng hay không thì dũng cũng khuyên nghị bạn nên đi học Đấy, học bất cứ ai cũng được nhưng dũng khuyên bạn nên đi học tại vì nếu mình đầu tư mãi rồi mà chưa có chưa có kết quả thì rõ ràng là gì ạ bạn gì ạ cần phải biết là lý do mình tại tại sao mình chưa thành công tuy nhiên học thì có thành công không dũng khẳng định là học không thành công bởi vì thứ nhất là nếu học mà mình không thực hành mình không áp dụng đúng học đang mình làm một nẻo thì chắc chắc chắn là không thành công rồi học thì chúng ta phải đi đôi với hành còn nếu mà học mà không đi đôi với hành thì gì ạ nó sẽ không mang lại kết quả cho chúng ta thì tất cả những chương trình này nó đều có có những kiến thức bây giờ có kiến thức để giúp cho các bạn nhận diện rằng thế nào là phân phối tại vì rất nhiều người không hiểu thế nào là phân phối không hiểu thế là tích lũy không hiểu là thị trường đi nó lên một đoạn nó tăng một đoạn thì nó cần phải phân phối trước khi nó tái tích lũy nên chúng ta thấy rằng là lúc thì nói phân phối lúc thì nói tích lũy và chúng ta không hiểu được thì lúc ấy chúng ta bị loạn một cổ phiếu lên được thì nó phải tái tích lũy các bạn nhá một cổ phiếu lên được nó phải tái tích lũy thì mới lên được một cổ phiếu một thị trường tăng được nhá, một thị trường tăng được một thị trường tăng đi được thì nó phải gì ạ? có sự xác nhận ở dưới này nha đó đấy một thị trường tăng được thì rõ ràng là nó phải đi từ dưới lên nó phải có dòng tiền lớn ở dưới lên thế nên đấy là những cái gì mà Dũng muốn gửi đến các bạn biết rằng nếu mà có một cái phiên xác nhận như này khối lượng lớn thì cái việc mà gì ạ xu hướng có thể tạo ra ok thế thì uh, uh, mong rằng là tất cả những cái chương trình này sẽ giúp cho chúng ta nhận ra được chúng ta nên làm gì thế thì ờ, đúng lại tiếp tục ờ, có những cái khóa học miễn phí các bạn vào các nào học tham khảo xem nó đúng ha tuy nhiên phí thực ra là nó rất là chất lượng ờ, khóa học này thì nó giúp cho bạn thế nào là một là các bạn biết là tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam hiểu rõ rằng là chu kỳ thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm tới nó như nào ngoài ra thì các bạn cũng biết được là gì ạ các bạn sẽ biết được là nếu bạn nắm rõ được xu hướng tức là nếu bạn nắm rõ xu hướng thôi không cần gì cả thì khi mà bắt đầu khi nào tiền được bơm ra khi nào mà uh, có những cái chính sách chúng ta gọi là kinh tế vĩ mô như là bơm hút bơm tiền của nhà nước có dòng tiền lớn vào bạn chỉ cần gì ạ mua những cái cổ phiếu như là cổ phiếu như là uh, chứng khoán thôi không cần tại vì cổ phiếu chứng khoán nó đi theo dòng tiền của thị trường chứng khoán thì bạn có thể tạo ra lợi nhuận hai ba trăm phần trăm tại vì chúng ta biết rằng là có nhiều cổ phiếu chứng khoán nó tăng đến mấy trăm phần trăm các bạn nhìn thấy không ạ đây đấy chúng ta nhìn thấy chu kỳ nó tăng mấy trăm phần trăm như này nhưng bạn biết là chu kỳ nó tăng thì bạn mua này đây chu kỳ tăng này nó lên từ năm lên đến với bạn năm này đấy, SSI nó là chu kỳ tăng nhưng quan trọng là chúng ta biết khi nào là chu kỳ tăng để chúng ta mua thôi ạ còn bây giờ chu kỳ giảm mua vào lại lỗ lại cứ bảo là đổ lỗi cho ai đó nhưng bây giờ học thì rõ ràng là cổ phiếu như này các bạn là cổ phiếu này là đang gì ạ phân phối thứ nhất này phân phối thứ hai phân phối thứ ba phân phối thứ tư mà nó nó lên như này phân phối thứ tư thì nắm giữ hay là mua cổ phiếu nhưng nhiều người lại cứ mua ở đây rất nhiều người mua ở đây nên thua lỗ là đương nhiên này. thế là Dũng sẽ làm một cái phần phân tích thị trường của Việt Nam năm 2000 điểm à, năm 2023 nếu khi các bạn ờ, học thì các bạn thấy là việc phân tích tỷ giá này đơn giản không ạ Đó, Dũng ờ, dự đoán tỷ giá là nó giảm từ cái điểm này các bạn Thế khi mà chúng ta biết là tỷ giá giảm dòng tiền nước ngoài người ta vào thì nó gì ạ nó tạo ra xuống hướng mà lúc mà dự đoán thì lúc đấy tỷ giá cả thị trường người ta đang báo là tỷ, tỷ giá tiếp tục tăng nhưng nếu chúng ta học về VSA chúng ta học về kiến thức này thì chúng ta biết về tỷ giá giảm và chúng ta học đơn giản đúng không ạ phân phối thứ nhất này phân phối thứ hai này phân phối thứ ba này phân phối thứ tư này kiểu gì nó trở giảm đấy thế thì VND hôm nay bắt đáy thì bạn lại là gì ạ nếu bạn bắt đáy VND thì bạn thu rất nặng không cần biết như nào đấy bạn mua suất nặng bởi vì khi một cổ phiếu nhắc lại này khi cổ phiếu nó ở đáy đi lên hình thành mô hình vai đầu vai nó tăng khoảng bao nhiêu phần trăm các bạn ơi các bạn nào học của DVD rồi tăng khoảng bao nhiêu phần trăm đây là chu kỳ lướt sóng á nó sẽ tăng bao nhiêu phần trăm ạ nó giả sử bạn mua ở đây nó lên đây khoảng 20 phần trăm nhưng vì nó đã phân phối đây là phân phối nhá các bạn biết nó là phân phối phân phối phân phối khi mà cổ phiếu phân phối như này liên tục như này thì nó không bao lên được đây cả không lên được thì tại sao lại mua ở đó tại vì mua là, là lỗ mua là lỗ thì cái việc mà gì ạ bạn chỉ học được cái bạn chỉ cần học được cái này thôi là bạn đã gì ạ đã đã mất đỡ mất bao nhiêu tiền rồi thì cái giá trị của những cái khóa học nó đã giúp bạn thay đổi rất nhiều rồi hoặc là bạn chỉ nghe livestream này bạn đã thay đổi nếu bạn học thực sự và đã thay đổi rồi phân phối nó rõ ràng như vậy nếu mà bây giờ Dũng nói rằng một đứa gì ạ à, lúc 5 tuổi 5 tuổi bảo nó nó cũng biết là thế nào là phân phối và nó không mua cổ phiếu nhưng nhà đầu tư chúng ta lại thấy nó rẻ mua vào nhưng cuối cùng là thu lỗ nên tiền là gì ạ tiền là của chúng ta nên chúng ta không giữ được tiền thì thực sự là gì ạ nó rất đáng tiếc khi mà chúng ta không có kiến thức nên cũng mong rằng là à, dù là các bạn có thể không tham gia chương trình của DVD thì các bạn có phí nhá thì bạn nên tham gia chương trình có miễn phí có biết đâu gì ạ có thể nó đúng hay sai nhưng đằng nào cũng sẽ cũng biết rằng là à, tại sao ông này có chém gió hay là có gì ạ à, có hay hay không thì cứ thử xem xem nó như thế nào thì uh, tuần sau ngày 20 uh, ờ, tuần sau thứ bảy chủ nhật tuần sau thì Dũng thường xuyên tổ chức những khóa học miễn phí để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư Việt Nam hiểu rõ được cái quy luật hiểu rõ được chu kỳ hiểu rõ xu hướng thị trường để các bạn đầu tư tốt hơn ạ một lần nữa Dũng cảm ơn tất cả các bạn Dũng mong rằng là rất được nhận được cái nhiều cái sự góp ý của quý vị và bạn góp ý xấu hay là tốt Dũng đều đón nhận và rất biết ơn tức là Dũng này nếu các bạn thấy góp ý cái gì Dũng cũng cần củng cố Dũng chấp nhận à Dũng xin cảm ơn và Dũng sẽ để thay đổi để làm giúp cho cái hệ kênh của DVD à, đáp ứng được gì ạ nhiều cái nhu cầu của các bạn đặc biệt là các bạn cỡ hỏi gì ạ Ờ, hỏi uh, tất cả những câu hỏi mang tính xây dựng thì Dũng sẽ đải giải đáp tất cả ok ạ à, khóa học xu hướng dòng tiền thì hiện tại như này khóa học xu hướng dòng tiền cách thức Dũng đào tạo như sau ạ ở hôm 24 25 rồi nếu các bạn nào học đó thì các bạn sẽ thấy là các bạn nhìn ra thị trường nó rất đơn giản đầu tiên là các bạn học qua video Dũng dạy qua video nắm các bạn nắm rõ qua video à, bước thứ hai thì các bạn sẽ học qua offline off cái khóa off này thì Dũng sẽ khai giảng chắc là cũng khai giảng sớm đấy khai giảng sớm đấy khai giảng uh, sau Tết dương lịch Dũng sẽ có để hỗ trợ chúng ta thứ ba nữa là gì ạ thứ ba là sau một thời gian khi các bạn học online online xong qua qua video qua zoom xong thực chiến xong thì các bạn học qua để offline nếu các bạn học qua offline rồi các bạn thấy là tất cả những thắc mắc của bạn trong quá trình đầu tư chúng giải quyết hết và chúng lại tiếp tục hỗ trợ chúng ta hỗ trợ chúng ta để còn những cái vấn đề gì để giải đáp thì khi mà chúng ta hiểu rõ được mọi thứ rồi thì đầu tư nó mới dễ dàng một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định đầu tư thành công và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo